bạn có thể bán nhà khi không biết các lót à, phần lớn các bạn được ai đó nói rằng là hãy đầu tư dài hạn cổ phiếu càng giảm thì càng mua nhiều nhưng năm 2022 thì Dũng thấy là rất nhiều nhà đầu tư bị bán nhà mất hết tài sản bởi vì nghe theo những cái tin mách nước như vậy các bạn biết rằng là cổ phiếu nó lên là lên theo xu hướng lên theo chu kỳ nếu bạn bị thua lỗ 5% bạn cần phải mất 5,6% lãi thì hòa vốn ngược lại bạn mất 20% bạn cần phải mất 25% hòa vốn nếu bạn lỗ nhiều hơn như là 50% thì bạn cần phải gì ạ? Lãi 100% hòa vốn. Điều gì? Nếu bạn lỗ 60 70% bạn sẽ không bao giờ lấy lại toàn bộ số tiền của bạn. Nên nhớ, chỉ đầu tư theo xu hướng hãy cắt lót thật nhanh.